chào, ờ, con tên là Minh Xin chào, mình là Thanh Xin chào, mình là Linh Xin chào, mình là Phúc Hãy nhảy múa cùng chúng tôi nào Yeah! Trước đây thì mình có hay tập luyện bộ môn thể thao hay là bộ môn vận động gì không ạ? À, trước đây chị có tập qua kickboxing À, kickboxing có phải là người ta sẽ dùng à, để chống tay, à, ờ, gõ gạt chân mà dùng chân nó đúng chị như này đúng không ạ? <laughs> À, ok, ok <laughs> Thế chị có yêu thích món ăn gì nhất không ạ? chị thích uh, lẩu thái không cay lẩu thái không cay lẩu thái không cay không cay <laughs> có được không ạ à, <laughs> thì em sẽ ờ, dùng những cái động tác vừa phỏng vấn chị để biểu trở đây biểu diễn đầu tiên là chị thích thích boxing yeah, dạ. dạ. và sau đó mình rất là thích đi du lịch thời gian rảnh mình thích ăn lẩu cay lẩu thái <laughs> không cay ok được không ạ em cảm ơn chị sửa động tác thiên nga đấy bây giờ thiên nga không bay thiên nga làm gì thiên nga bơi bơi à đúng rồi thiên nga bơi như nào thiên nga bơi ở dưới nước bơi ở dưới nước à, thiên nga làm sao mà bơi như người được đúng không mình có thể tạm ồ đúng rồi ok đào đào đúng không đào đào đào đào đúng không yeah Chị uh, hiện tại đang học công việc gì? À, hiện tại thì mình đang là giáo viên tiếng Anh ạ. À, giáo viên tiếng Anh thì em sẽ thực hiện lại giáo viên tiếng Anh. Chào bạn. À, bạn tên là gì? Em tên là Mai ạ. Công việc của Mai là làm về make up. Ok. Thì bạn sẽ có một cái hộp đúng không? Cốp ạ. À một cái cốp. Thì uh, cốp là mình sẽ cốp xong rồi mình mở cốp ra đúng không ạ? Đúng ạ. Xong rồi mình đó mình lấy dụng cụ. Đúng không ạ? Xong rồi mình sẽ làm việc. Rồi điều nhảy yêu thích của bạn là múa quạt. Đúng không ạ? Như này đúng không ạ? Dạ đúng không xong rồi à, bạn vẽ tranh Đinh. chị uh, Quỳnh thích nghe nhạc này rồi sau đấy là đi du lịch đúng ạ rồi nấu món sườn chua ngọt mình sẽ đi mua sườn sau đấy mình sẽ luộc sườn sau đấy dán, ok cho gia vị cho gia vị ok và ra thành phẩm <laughs> ok chưa ok cảm ơn dạ bạn vâng nha yeah trong tuần các ngày bình thường ấy anh phải đi làm thì ra anh ờ, chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh thôi như kiểu bánh mì này bánh bao bánh bao thì em sẽ làm cái hình tượng này tròn này sau đấy là món ờ, ừ, món phở là cuối tuần dạ. còn ừ, trong tuần có thể là món xôi hoặc món bánh mì chẳng hạn dạ. phở thì nó sẽ có các cái sợi nó sẽ đan vào nhau ừ. thế rồi à, cái môn môn thể thao mà anh yêu thích là cái môn bắt cua đúng không ạ với trẻ đúng không ạ đây là một tắc lộn này <laughs> ok wow <laughs> anh muốn em ao ra ngoài bằng động tác nào thì ờ, chắc chắn nó phải có phần ờ, chào khán giả đúng không vâng thì ờ, có thể là vác này chân kiểu hơn chạy chạy chạy ra à chạy nhanh chạy ra ok thế xong đi vào à, thế ok <laughs> xin chào mình là phúc hôm nay mình nói chuyện với bun về món ăn yêu thích của anh ấy Xin chào, mình là Linh. Hôm nay mình nói chuyện với Khánh An về con búp bê của cô ấy. Xin chào, mình là Thanh. Hôm nay mình nói chuyện với bé Hà Vi về chú chim thiên nga. Xin chào, mình là Minh. Hôm nay mình đã nói chuyện với Mai về điệu múa cô yêu thích. của cô ấy Tôi cũng nói chuyện với Quỳnh về món ăn yêu thích của cô ấy Tôi cũng đang nói chuyện với Thắng về sở thích của anh ấy Tôi cũng nói chuyện với cô Hồng về công việc cắt cỏ của cô ấy